Xin kính chào quý phụ huynh và các học sinh trên mọi miền của Tổ quốc. Các em thân mến, trong clip này thì thầy Tài xin dành một vài phút để giới thiệu và chia sẻ đến các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh về các khóa học online tại website toleha.vn chúng là việc là chia sẻ với các em là các cách thức học online hiệu quả nhất nha. À, các em thân mến, trong kỷ nguyên số trong thời đại 4.0 này, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta chỉ cần có internet thôi với một chiếc máy tính hay đơn giản là một chiếc smartphone thì chúng ta có thể tiếp cận được tất cả các bài giảng của tất cả các môn học trên toàn quốc của các giáo viên rồi đúng không ạ? Tôi là vn là một điểm đến tin cậy và thông minh dành cho các em đó. Các thân mến, tại tôi là vn cung cấp các khóa học cho tất cả các cấp học từ tiểu học cho đến trung học phổ thông. Với bậc tiểu học sẽ là các môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ là các môn toán, lý, hóa, ngữ văn và tiếng Anh. Thầy Tài sẽ đảm nhiệm giảng dạy môn hóa học tại website tôi toleha.vn. Các khóa học hóa học của thầy Tài tại website bao gồm hóa hữu cơ lớp 9, hóa vô cơ lớp 11, hóa hữu cơ lớp 11 và hóa hữu cơ lớp 12. Thì chúng ta có thể ngay bây giờ hãy truy cập website tola.vn để tham khảo các khóa học của thầy Tài cũng như là các môn học của các thầy cô khác nhé. Kem thân mến, về cấu trúc chương trình với khóa học môn hóa học cũng như là các khóa học của tất cả các thầy cô trên website tola.vn thì sẽ được bám sát theo nội dung sách giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kem yên tâm rằng cái nội dung lý thuyết sau khi chúng ta học có những ví dụ minh họa đi kèm được các thầy cô giảng dạy rất chi tiết. Và sau đó chúng ta sẽ có hệ thống bài tập rèn luyện sắp xếp từ dễ đến khó rất là phong phú và đa dạng. Thông qua phần bài tập rèn luyện, chúng ta tự làm, chúng ta sẽ đánh giá được cái năng lực của mình thông qua phần đáp án và lời giải chi tiết. Sau khi chúng ta học mà các bạn vẫn cảm thấy không hiểu thì chúng ta có thể tương tác với đội ngũ anh chị biên tập cũng như là các giáo viên trực tiếp giảng dạy và chúng ta có thể tương tác trực tiếp với thầy tài cũng như các anh chị biên tập thông qua cái phần ờ, bình luận tại mỗi bài học ở trên website cũng như là fanpage của website tola.vn nhé. Sau khi chúng ta học thì ngoài kiến thức lý thuyết chúng ta có thể giải thích được các hiện tượng thực tế khi chúng ta theo học hóa học của thầy tài đó. Được chưa? Những hiện tượng rất đơn giản, đời thường thôi mà chúng ta cảm thấy ô nó sao nó gần gũi vậy? Đúng không ạ, sao nó lại giải thích đơn giản như vậy? Bằng tất cả các phương trình hóa học mà thầy tài sẽ hướng dẫn các bạn trong các khóa học nhé. Và để học online hiệu quả nhất thì thầy Tài sẽ nói với các bạn chúng ta cần chuẩn bị cho thầy thứ nhất đó là về một cái khung thời gian cố định để học. Chúng ta phải cho mình một cái nguyên tắc làm việc nhất định đúng không ạ? Ồ, chúng ta có không gian học và chúng ta phải có cái sự kiên trì khi chúng ta học một mình. Bởi vì học online đảm bảo để học online hiệu quả tốt nhất các bạn phải có tính kiên trì tự giác cho thầy. Học online cũng như là học trên trường vậy, các bạn chuẩn bị cho thầy bút, vở, nháp, máy tính. Chúng ta sẵn sàng để ghi chép lý thuyết, ghi những chú ý mà thầy đã đưa ra cho các em. Và khi chúng ta làm bài tập, các bạn hãy tự giác làm trước đã, sau đó mới xem lời giải các em nhé. Ok. Và sau khi những khóa học mà thầy Tài đã đưa ra và thầy tin rằng chúng ta uh, sẽ nắm bắt được tất cả các kiến thức ở trong chương trình và từ đây sẽ đủ tự tin để giải quyết mọi đề thi và chinh phục những điểm số cao nhất mà các em mong muốn. Thầy hy vọng rằng kem sẽ đến với khóa học của thầy cũng như tất cả các thầy cô tại website toleha.vn. Hân hoan chào đón các em và thân ái chào tạm các em.